Chào bạn, tôi Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo admin chiến và trong tuần này Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi từ anh chị chủ quán liên quan đến việc là tăng giá sản phẩm ăn và đồ uống trong menu của quán có sợ mất khách hàng hay không và có cái giải pháp hay có cái cách thức nào để chúng ta triển khai mà không bị mất hàng. Và trong video này Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài phân tích để giúp anh chị có thể hiểu được quá trình mà chúng ta triển khai việc tăng giá trong menu của quán cũng như là làm sao có thể hạn chế việc là mất khách hàng khi mà khách hàng đã quen sử dụng cái dịch vụ của quán và khi anh chị triển khai việc là tăng giá trong menu của quán thì anh chị lưu ý những vấn đề sau đây nhất là chúng ta cần lựa chọn cái thời điểm chúng ta tăng giá như là dịp lễ tết thì đó chúng ta điều chỉnh được giá sẽ hợp lý thứ hai chúng ta phải tăng thêm giá trị cho sản phẩm cũ của chúng ta khi đó chúng ta có thể điều chỉnh được giá thì khách hàng dễ dàng có thể chấp nhận hơn và thứ ba chúng ta phải tạo ra các sản phẩm mới và sau đó thì chúng ta đưa sản phẩm mới ra cho menu và chúng ta sẽ điều chỉnh giá trên cái sản phẩm mới và sau một khoảng thời gian thì mà chúng ta bán hàng hàng đã chấp nhận với sản phẩm mới cũng như là giá của sản phẩm mới lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh tư đó là chúng ta có thể tạo ra sản phẩm mới và chúng ta sẽ mở rộng phạm vi bán hàng của ta ra và chúng ta có thể hiện target đến đối tượng khách hàng mới và khi đó thì à, chúng ta điều chỉnh về mặt giá thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc là hoạt động kinh doanh trước đây của chúng ta với khách hàng cũ và ngược lại nếu chúng ta anh chỉ tăng giá trong menu của quán mà chúng ta không thêm cái tính năng của sản phẩm hay giá trị của sản phẩm mà chúng ta đang bán và chúng ta điều chỉnh cái giá thứ hai là chúng ta sẽ không lựa chọn thời điểm chúng ta tăng giá thì một số những khách hàng mà đã quen với sản phẩm dịch vụ của quán khi họ nhìn thấy cái sự điều chỉnh của ta và như vậy rất là rủi ro khi chúng ta tăng giá cho trong menu và hy vọng rằng qua video này anh chị có thể hiểu cách thức chúng ta điều chỉnh giá trong menu của quán để không à, bị đóng mất khách hàng khi mà khách hàng đang quen sử dụng sản phẩm dịch vụ của quán và ở video này cho mình Nguyên xin kết thúc tại đây và nếu anh chị cảm thấy video này có giá trị với chị thì có thể follow Kevin Nguyên bằng cách nhấn nút đăng ký để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyên sẽ phản hồi lại chị và hẹn anh chị ở những video tiếp theo của Kevin Nguyên